trong bài thứ nhất của khóa học tiếng Anh số 5. Các con sẽ được học về chủ đề địa chỉ đấy. Bây giờ, hãy cùng cô điểm qua những từ vựng mà chúng mình sẽ tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay nhé. Trong bài thứ nhất, với chủ đề address, các con sẽ được tìm hiểu những từ vựng sau. Alley Lane Word district province flat floor tower mountain and island Trong phần số 2 của phần tư vựng các con sẽ được tìm hiểu về những tính từ miêu tả nơi trốn đấy. Đó là những tính từ busy, quiet, noisy, crowded, large, pretty, far, and near. Về mẫu câu trong bài thứ nhất, các con sẽ được tìm hiểu những mẫu câu sau. What's your address? It's number 3, Lane 189, Nguyễn Ngọc Vũ Street. What's the city like? It's busy and pretty. Bây giờ, hãy cùng cô bắt đầu vào phần đầu tiên của buổi học ngày hôm nay. Đầu tiên, hãy cùng cô tìm hiểu những từ vựng có liên quan đến chủ đề địa chỉ nhé.